với những khó khăn, thách thức mà quý cô bác đã từng trải qua trong năm nhâm dần 2022 và 6 tháng đầu năm quý mão 2023 là cơ sở, là nền móng, là tiền đề cho sự bứt phá về công danh, sự nghiệp, tài lộc trong 6 tháng cuối năm âm lịch năm quý mão 2023 tới đây. Các bậc thầy tử vi đã chỉ rõ quý cô bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 bước vào 6 tháng cuối năm âm lịch năm Quý Mão 2023 sẽ được nhiều phúc lành, may mắn ngập trời, vận trình thăng hoa rực rỡ, làm ăn thắng lớn, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, giàu sang phú quý bộ vây, không phải lo lắng bất cứ điều gì. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Làm sao để giải hông hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may cực độ này? Thì xin mời quý cô bác tuổi mậu thân cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé. Tổng quan tuổi mậu thân sinh năm 1968 Người tuổi mậu thân sinh năm 1968 là tuổi con khỉ thuộc mệnh đại trạch thổ, nghĩa là đất nhà lớn, khi bước sang năm Quý Mão 2023, được dự báo sẽ có vận trình gặp nhiều yếu tố bất lợi. Người tuổi Mậu thân có thiên can Mậu thuộc thổ, sinh địa chi thân thuộc kim. Thiên can Mậu thổ khác với quý thủy của năm, tạo thành bố cục thiên ấn tương khắc thương quan, địa chi thân kim ám hợp với thái tuế. Ngoài ra Mậu thân có ngũ hành thuộc thổ quan, gặp năm Quý Mão ngũ hành thuộc kim, với thổ sinh kim, ngũ hành bản mệnh bị sinh xuất trong ngũ hành của năm. Vì vậy xét thấy bản mệnh bị hao tổn, mọi việc lúc đầu thuận tiện nhưng sau thì đều dễ đổ bể. Sức khỏe thể chất cũng bị tác động ảnh hưởng khá nghiêm trọng trong năm Quý Mão 2023 này. Theo tử vi phương Đông, người tuổi Mậu Thân nằm ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng 12 con giáp, là những người mưu trí, hiếu động, bản tính nghịch ngợm, họ thường hay gây rắc rối, thậm chí còn khiến cho người khác tổn thương, dù mục tiêu khởi đầu của họ tốt đẹp. Sự mưu trí, khiếu hài hước, vui nhộn là đặc điểm, đặc trưng của khỉ, nhưng thực tiễn, chính họ lại gặp rắc rối trong việc biểu lộ cảm xúc, phẩm chất tốt của mình. Tuổi mậu thân với can sinh chi, tiền của dễ tạo, cuộc sống được nhiều xuôi thuận về mặt tài lộc, công danh sự nghiệp, nhưng đường tình thì không ít rối rắm. Là người trong sáng, khôn ngoan, đa tài, đa nghệ, ham học hỏi, nhưng mau chán cả về việc làm cũng như ham muốn, nên đường đời có nhiều thay đổi. Ngoại trừ người sinh vào đêm hôm của hai mùa thu, đông được hưởng nhiều phúc lộc, tránh được sóng gió của biển trời, nghịch sanh phải khó khăn vất vả thăng trầm. Tha phương lập nghiệp, tiền bạc không thiếu nhưng nặng nợ về tình duyên, có người tuyệt vọng muốn nương thân vào tôn giáo. Tuổi mậu thân, thiên can mang chữ mậu, có những sao tham lang, thái âm, hữu bật, thiên cơ và tứ hóa, là người có đầu óc cầu tiến, nhiều tham vọng. Thích hợp với những ngành nghề có đặc thù đi dạo, vui chơi và giỏi về thực hành thực tế hơn triết lý. Người mậu thân, sinh năm 1968 là người khôn ngoan, tài trí dũng mãnh nhưng lại hay nôn nóng, nên sự thành công xuất sắc và thất bại đều dễ xảy ra trên đường đời. Dù sao thì Mậu Thân, sinh năm 1968, cũng là người đa tài, đa nghệ có niềm tin cầu tiến, nên sẵn sàng chuẩn bị vượt qua khó khăn vất vả để thích nghi với mọi thực trạng. Nếu sẽ sớm khắc phục khuyết điểm, phát huy tính siêng năng chuyên nhất, Mậu Thân cũng sẽ có chỗ đứng tốt trong xã hội. Tuổi Mậu Thân được sanh vào đêm hôm của hai mùa thu, đông, sẽ hưởng nhiều phúc lộc, tránh được những thăng trầm sóng gió của biển đời. Giờ đây đang ở giai đoạn trung vận là thời vận hoàn toàn có thể tạo công danh sự nghiệp có nhiều thành tựu. Từ tiến trình này, nếu chú tâm vào làm việc, giữa lòng thủy chung trong tình cảm, sự nghiệp dễ tăng trưởng và ngày càng phú túc. Mậu thân với nạp âm hành thổ, do can mậu thổ ghép với chi thân kim, thổ sinh nhập kim, nạp âm và can lẫn chi đều tương hợp ngũ hành, do can mậu năm sinh thuộc hành thổ tương sinh chi thân. Năm sinh thuộc hàng kim, nên tuổi mậu thân phúc lớn, lộc dày, luôn phục hung hóa cắt, biến nguy thành an. Đặc biệt, khi bước vào 6 tháng cuối năm 2023, đây là thời điểm khá may mắn đối với người tuổi mậu thân, trên cả phương diện sự nghiệp, cũng như tài lộc, bản mệnh không chỉ kiếm cho mình một khoản tiền dư giả, mà còn khẳng định được vị thế của mình, dù làm ở bất kỳ lĩnh vực nào, Người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên, bản mệnh sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng. Nếu hoàn thành tốt thì khả năng nhận tiền hoa hồng là rất cao. Hãy coi đây là bước đệm để thăng tiến trong tương lai. Trong khi đó người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Bạn có thể sẽ phải hơi bận rộn một chút, song bỏ ra bao nhiêu công sức thì sẽ nhận được bấy nhiêu thành quả. Cụ thể tử vi chi tiết từng tháng của người tuổi Mậu Thân trong 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch. Xem tử vi tháng 7 âm lịch của tuổi Mậu Thân. Tử vi phương Đông, Lâm tượng trực thái tuế trong tháng nhâm thân, vận trình tuổi Mậu Thân có nhiều biến động về công việc, có thể là dịch chuyển, thay đổi nơi làm việc, vạn sự khởi đầu nan, suy nghĩ tích cực sẽ vượt qua tất cả. Tài lộc khá sáng, tiền vào túi không ít, nhưng vẫn có dấu hiệu mất mát hao tổn hết sức thận trọng trong các giao dịch, ký kết hợp đồng, giấy tờ văn bản. Dân gian quan niệm, tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, dễ mang tới điểm xui xẻo. Vì thế các hoạt động cầu tài cũng phải thận trọng, chọn ngày giờ tốt để tiến hành thì sẽ may mắn hơn. Sức khỏe tuổi mậu thân không có gì đáng lo ngại, chú ý lái xe cẩn thận tránh tai nạn xe cộ là được. Ngoài ra chú ý dưỡng sinh cho phổi, hạn chế mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi mãn tính, ho hắng kéo dài, viêm phế quản, xem tử vi tháng 8 âm lịch. So với tử vi tháng 7 năm 2023 âm lịch, vận trình tháng 8 của tuổi Mậu Thân dễ thở hơn vì không phải đương đầu với Thái Tuế, đồng thời lại được Nguyệt lệnh Lâm Đế vượng ủng hộ. Công việc có nhiều cơ hội bứt phá mới, chủ động nắm bắt để gặt hái thêm nhiều thành công. Tình hình tài chính khá ổn định, dù chưa thấy dấu hiệu phát tài, phát lộc mạnh mẽ, nhưng tài khí đang tăng, kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng sẽ thu về lợi nhuận xứng đáng. Sức khỏe của tuổi mậu thân có phần giảm sút, chú ý kiểm soát tốt khâu ăn uống, chú ý dưỡng sinh mùa thu để đảm bảo sức khỏe ổn định lâu dài. Ngoài ra cần đề phòng các bệnh về mắt. Xem tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi mậu thân. Xem tử vi tháng 9 năm 2023 tuổi mậu thân âm lịch. Đây là một tháng cần nhiều hơn sự quyết đoán và nghiêm túc của người tuổi này để có thể tận dụng vận may mà bạn đang có. Bước chuyển mình vào tháng mới sẽ là cơ hội mà tuổi mậu thân nên nắm bắt và phát huy tối đa khả năng của mình. Trong tháng có nhiều các tinh chủ về công danh chiếu mệnh, bạn sẽ cảm nhận rõ bầu không khí chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy bản thân không ngừng tiến về phía trước. Khối lượng công việc tăng nhanh, nhưng đổi lại, bản mệnh sẽ nhận được trái ngọt khi nằm trong danh sách được đề bạt thăng tiến cao. Người tuổi này còn đón vận may về tài chính, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư, các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ, nhưng đổi lại bản mệnh sẽ phải khá vất vả, chạy đôn chạy đáo nhiều nơi. Về tình cảm cá nhân, đây cũng là tháng hài lòng với tuổi mậu thân, khi bạn dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình và bạn bè. Nhờ vậy bạn cũng sẽ được đánh giá cao và nhận được sự khuyến khích và hỗ trợ chung từ họ. Phương diện sức khỏe của tuổi mậu thân khá ổn định trong tháng này. Bản mệnh ý thức việc rèn luyện sức khỏe bằng những bài tập vừa sức nên thể trạng được cải thiện khá rõ. Nếu có thể duy trì thói quen này lâu dài, bạn sẽ có đủ sự sung sức và tinh thần tỉnh táo để theo đuổi mục tiêu của mình. Xem tử vi tháng 10 âm lịch Xem tử vi tháng mới tuổi mậu thân âm lịch chỉ ra rằng đây là thời gian khá hiệu quả và năng suất của người tuổi mậu thân. Khi bản mệnh bận rộn với công việc, hết dự án này kết thúc thì dự án sau lại xuất hiện. Bản mệnh là người có năng lực nên không có việc gì có thể làm khó được bạn quá lâu. Cuối cùng thì bản mệnh cũng tìm ra được giải pháp cho vấn đề của mình bằng sự quyết đoán và dứt khoát. Tháng này đế vượng nhập mệnh, khiến cho bản mệnh có xu hướng kiêu ngạo, thích tranh giành, hiếu thắng hơn. Mặt tích cực của nó, đó là bạn không sợ gian nan trước mặt, làm gì cũng quyết tâm hết mình. Ngược lại điều tiêu cực là nó khiến không ít người khó chịu và tỏ ra chống đối với bản mệnh. Mỗi khi bạn đề xuất gì sẽ bị họ tìm cách để phủ định, xét đoán hoặc thậm chí là chỉ trích. Tháng mới, xuất hiện cục diện ngủ hành tứ hành xung, dần thân tị hợi ám tàng, nhắc nhở bản mệnh cẩn trọng với lời ăn tiếng nói, vì thái độ có phần cao ngạo khiến người khác tức giận và gây ra xung đột với bạn. Ảnh hưởng của kiếp tài không hề nhỏ trong tháng này, đòi hỏi bản mệnh phải cẩn trọng hơn trong cách thức làm việc, cho dù là những thứ bạn đã quá quen thuộc cũng không được chủ quan. Xem tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Mậu Thân. Bước sang tháng 11 năm 2023 âm lịch, bản mệnh được quý nhân bán hợp nâng đỡ, vận trình khởi sắc trên nhiều phương diện. Công việc tiến triển thuận lợi hợp tác thành công, ký kết hợp đồng suôn sẻ, làm việc cần quyết đoán, chứ không phải là nóng vội, kẻo hỏng hết mọi chuyện. Thu nhập tháng này khá hơn tháng trước nhiều, các nguồn thu chính phủ đều tăng, tiền bạc dùng rình, tiêu pha không phải nghĩ. Xem tử vi tháng 12 âm lịch Xem tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch cho người tuổi mậu thân, người tuổi này đón tháng mới hung cát đan sen, có tốt, có xấu, Chính vì vận khí bấp bênh như vậy, nên vậy bản mệnh cần phải thực sự quyết tâm mới có thể theo đuổi mục tiêu của mình tới cùng và đạt được thành quả xứng đáng. Công việc trong tháng đạt được nhiều lợi thế lớn lao, một vài khó khăn trước đây cũng được tháo gỡ kịp thời, bạn cũng nhanh chóng tìm ra giải pháp thay thế cho những sai sót diễn ra trước đó. Mặc dù khối lượng công việc cuối năm khá lớn, nhưng không vì vậy mà mậu thân nao núng, bởi bạn biết cách phân chia mức độ ưu tiên cho từng hạng mục và thực hiện tuần tự. Nhìn chung, mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của con giáp này, kết quả đạt được cũng rất tốt. Tuy nhiên bản mệnh sẽ phải vất vả chạy ngược, chạy xuôi mới hoàn thành được công việc, chứ thành công không tự nhiên mà có. Dù công việc suôn sẻ, nhưng tuổi mậu thân khó tránh khỏi những chăn trở về vấn đề tiền bạc vì tài vận lúc này không ổn định được như mong đợi. Thu nhập chính trong tháng cuối cùng của năm quý mão này cũng chủ yếu đến từ công việc chính, nhưng chi tiêu khá nhiều hoặc bị kẻ gian lừa gạt, nên có thể thất thoát một khoản không nhỏ mà chẳng biết kêu ai. Về sức khỏe, muốn có một nền tảng thể chất khỏe mạnh, bản mệnh nên hiểu là nếu chỉ tập trung vào tập luyện thường xuyên và ăn uống khoa học thôi thì chưa đủ. Tuổi mậu thân cũng cần chăm sóc cả giấc ngủ và cố gắng loại bỏ những căng thẳng, áp lực trong công việc và cuộc sống diễn ra mỗi ngày mới có thể cải thiện tình hình. Để gia tăng may mắn, tiếp theo đây là phong thủy cải vận cho người tuổi mậu thân, sinh năm 1968, 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch. Về mặt phong thủy gặp nhiều may mắn khi nhất bạch cát tinh đi vào cung mệnh. Nhất bạch tham lang tinh là ngôi sao sinh khí, nó ở hướng nào sẽ mang lại may mắn cho hướng đó. Tham lang tinh đại diện cho nhân duyên, tình cảm, vận đào hoa, đồng thời nó cũng khiến cho vận tài lộc, nhất là nghề tay trái của chúng ta trở nên thịnh vượng hơn. Nó giúp chúng ta biết lợi dụng vận đào hoa để tăng cường nhân duyên và quý nhân tới giúp đỡ. Nhất bạch tham lang Đối với nam nữ độc thân thì đại cát, nó có lợi cho các đôi cơ hội gặp gỡ đối tượng mới, gia tăng tình cảm nam nữ. Cách hóa giải Đối với gia đình làm ăn kinh doanh, muốn thúc đẩy mối quan hệ xã giao để thuận đường làm ăn, thì nên đặt tượng kỳ lân ở hướng Tây Nam, nó sẽ giúp gia chủ tăng cường quan hệ xã giao và doanh số bán hàng. Người đã kết hôn, muốn quan hệ vợ chồng hòa hợp hay người độc thân muốn xúc tiến chuyện cưới xin thì nên đặt một chiếc gương soi, gương có thể là gương trang trí hay gương trang điểm đều được. Cải vận tuổi mậu thân, 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch. 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch được đánh giá là ngũ hành mộc quá vượng, khiến ngũ hành thổ và ngũ hành kim suy yếu. Như vậy người tuổi mậu thân muốn một vận trình cân bằng thuận lợi thì nên bổ sung ngũ hành kim hoặc ngũ hành thổ cho mình. Trong năm, những bản màu sắc lạnh và ấm như màu trắng, màu xám, màu nâu, sẽ là màu sắc mang lại may mắn cho người tuổi mậu thân. Ngoài ra, những đồ dùng hay phụ kiện bằng kim loại, đồng, vàng, bạc đều sẽ là những đồ vật mang lại may mắn cho bản mệnh. Ngồi gần tủ lạnh cũng là một cách để tăng cường ngũ hành kim cho mình. Từ lý luận ngũ hành trên người này có thể áp dụng những gợi ý dưới đây để cải thiện vận trình của mình trong 6 tháng cuối năm 2023. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu xám, màu nâu, màu sắc đen đuổi, màu xanh lá cây, màu xanh lục, màu xanh da trời, màu xanh lam. Con số may mắn, số 6, số 7, số 25, số 2, số 5, số 57, số 26, số 65, số 62. Con số đen đuổi, số 1, số 3, số 4, số 41, số 34, số 31, số 14. Quý nhân phù trợ, tuổi Giáp Tý 1984, tuổi Bính Thìn 1976, tuổi Canh Thìn 2000, Tân Tỵ 2001, Đinh Tỵ 1977. Tiểu nhân, tuổi Giáp Dần 1974, Canh Dần 2010, Quý Hợi 1983. Quý bản mệnh tuổi Mậu Thân thân mến, có một câu hỏi rất nổi tiếng rằng bất kể thế giới này đối xử với bạn như thế nào, đều mong bạn vẫn sẽ nỗ lực dũng cảm và tràn đầy hy vọng như cũ. 1. Không bối rối do dự Trong quãng đường nhân sinh 5% là vui vẻ, 5% là sống khổ, còn lại 90% là bình đạm. Điều chúng ta nên làm không phải quẩn quanh trong 5% sống khổ, mà nên là quan tâm tới 95% vui vẻ cùng bình đạm còn lại. Khi chúng ta mở rộng tấm lòng, nhìn nhận sự việc một cách rộng mở, xem đau khổ thật nhẹ nhàng, thì tự nhiên mọi thứ cũng sẽ thuận lợi. Ta không cần phải cố chấp vào những thứ không thuộc về mình, cũng không nên níu mãi chẳng buông với những chuyện trong quá khứ. Nếu không trải qua sóng gió, bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được bản thân mạnh mẽ đến nhường nào, do dự sẽ chỉ tạo ra vấn đề. Khi bạn gặp công việc không loạn, dám lựa chọn đối mặt với tìm kiếm giải pháp, bạn mới có thể giải quyết được những vấn đề quan trọng. 2. Không tầng bốc, nịnh nọt. Dù trong cuộc sống chúng ta thường sống theo cách thật mệt mỏi, dù là nói một câu ngoài lề, chẳng mấy quan trọng. Làm một việc tầm thường hay chỉ là đưa ra một lựa chọn hoặc quyết định nhỏ bé thôi, ta hầu như cũng đều có thói quen, xem sắc mặt người khác. Chúng ta luôn sợ sẽ làm tổn thương người khác, nhưng lại không biết rằng, những mối quan hệ cần phải duy trì một cách cẩn thận như vậy, lại rất khó bền lâu, chúng ta cũng rất hay lo sợ để tác tội người khác. Nhưng bất cứ mối quan hệ nào cần bạn tiêu tốn sức lực đi nịnh nọt, đều sẽ thiếu đi vài phần chân thành. Tác giả Tất Thục Mẫn có từng nói một câu như sau, sinh mệnh của chúng ta không phải tồn tại để làm vừa lòng người khác. Những người thực sự quan tâm đến bạn sẽ không cần bạn phải lấy lòng, việc lấy lòng người khác cũng sẽ không được trân trọng. Vậy nên, thay vì mỗi ngày đều phải lựa chọn lời nói và quan sát sắc mặt của người khác, xem xét tâm trạng của người khác, hoặc quá mức để tâm đến cảm nhận của người ta, không bằng chúng ta hãy tự đối xử tốt với chính mình. 3. Không tức giận. Tức giận không khiến cho người ta có thái độ tốt hơn so với mình, mà còn khiến bản thân chúng ta sống khổ hơn. Khi chúng ta tức giận, lục phủ ngũ tạng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Những cảm xúc phụ diện tích lũy trong nội tâm sẽ làm tổn thương đến thân thể chúng ta. Chưa hết, nó còn có thể khiến cho ta càng tức giận, lại càng trở nên kích động, thậm chí làm ra những việc khiến cho bản thân sau này hối hận. Trong trung y có một hiện tượng, đấy là khi bạn đến phòng khám trung y xem bệnh, rất nhiều bác sĩ đều sẽ nói với bạn rằng bạn không được tức giận, không được nổi nóng, nếu không sẽ không thể khỏi bệnh. Những ai thường hay đến phòng khám trung y chắc hẳn đều có một cảm nhận sâu sắc rằng đôi lúc chúng ta càng không muốn tức giận thì ngược lại càng dễ nổi cáu. Đó là do cảm xúc của chúng ta vốn không ổn định, nó không phải là thứ mà chúng ta khống chế được. Trong cuộc sống hiện thực, một số người thường hay nói rằng trước đây tôi rất hay nổi nóng, cho đến khi mắc phải bệnh tim, tôi mới nhận ra rằng chẳng có việc gì đáng cho chúng ta nổi giận cả. Mong rằng bạn sẽ không đợi đến lúc bản thân mắc bệnh rồi mới hiểu được là mình không nên tức giận. Bạn nên bắt đầu luyện tập thói quen, không tức giận ngay từ bây giờ. Những khi nào có thời gian, chúng ta nên nghe những bản nhạc với tiết tấu chậm rãi, giai điệu nhẹ nhàng, âm điệu ưu nhã, thoải mái. Điều này sẽ có lợi cho việc ổn định cảm xúc và điều chỉnh những cảm xúc không tốt. Ngoài ra chúng tôi cần có một biện pháp khác khá hữu dụng mà bạn có thể thử, đấy là nghe những bản nhạc mình thích khi tâm trạng không tốt, sau đó đi tắm nước ấm và ngủ một giấc thật ngon. Đợi đến lúc tỉnh dậy tâm tình liền trở nên phấn chấn hơn, bạn nên dưỡng thành thói quen không nổi nóng, có như vậy mới rèn luyện được tấm lòng rộng mở. 4. Không xem nhẹ bản thân. Dù là tình bạn hay là tình yêu, nếu người khác không nguyện ý thì mình cũng không nên cưỡng cầu, những thứ cầu mong mà tới đều không được trân trọng, là đồng tình thì không đều, phải tình yêu thực sự, bởi vậy không nên hèn mọn cầu xin bất kỳ ai. Bạn không nên khẩn cầu sự quan tâm của người khác, bởi lẽ những gì bạn nhận được đều là dối lòng, giả tạo, đó không phải những gì bạn thực sự mong muốn. Bạn nên dưỡng thành thói quen trân trọng bản thân, như vậy mới có thể bảo trì được thư thái tự tin của mình. 5. Không so sánh Lương Tư Hạo, một tác giả thế hệ 90 nổi tiếng tại Trung Quốc từng nói, đôi khi ngưỡng mộ cuộc sống của người khác chỉ là một loại trốn chạy. Quả thật chúng ta không cần thiết phải ngưỡng mộ cuộc sống của người khác, càng không cần đứng trong phiền não của chính mình mà khát khao hạnh phúc của người khác. Cuộc sống của mỗi người không giống nhau, mỗi chúng ta đều có khó khăn riêng, thuận lợi riêng và bạn không cách nào hiểu được những cay đắng, ngọt bùi của người khác. Cuộc sống là của bản thân chúng ta, không nên so sánh hay tự làm khổ mình mà chạy theo thế giới của người khác. Sự vui vẻ và an tĩnh thực sự không phải đến từ thái độ hay quan điểm của thế giới bên ngoài mà nên là đến từ sự tiếp nhận và khẳng định của chính bản thân bạn. Lúc có tiền, bạn hãy để cho mỗi ngày của mình trải qua thật tươi đẹp. Khi túng thiếu, bạn hãy khiến tâm hồn mình lạc quan. Chúng ta không nên cố chấp vào những chuyện nhỏ bé, phức tạp và hạ thấp kỳ vọng của bản thân, mà nên quý trọng tất cả những tình cảm chân thành. Đồng thời đừng quá nhọc lòng vì những mối quan hệ đang dần dần phai nhạt. Trong cuộc sống chúng ta không nên quá bon chen, bất kể là đối với người hay vật, đều cần dưỡng thành một thói quen dọn dẹp định kỳ, có như vậy ta mới có thể sống một cách thanh tịnh, tự tại. 6. Vận động nhiều Nhà văn Lang Lan nói, lợi ích của việc vận động ngoại trừ tăng cường sức khỏe trong cơ thể, còn giúp cho con người bảo trì được con đường tốt nhất giúp cho tinh thần sảng khoái. Lợi ích dễ thấy nhất của vận động là đốt cháy calo, xây dựng trạng thái cơ thể dẻo dai vững chãi, giúp cơ bắp săn chắc và làn da trở nên dạng dỡ hơn. Đồng thời vận động còn có thể giúp chúng ta đánh bại năng lượng phù diện, chữa lành cho những linh hồn mỏi mệt, có thể nói đây chính là phương pháp thả lỏng và duy trì trạng thái bình tĩnh của cả thân thể và tâm hồn. Khi chúng ta vận động, cơ thể tiết ra nhiều nguyên tố, đem lại cảm giác vui vẻ, thỏa mãn như dopamine hay serotonin, khiến cho chúng ta có được một trạng thái tinh thần tích cực, lạc quan và tràn đầy năng lượng. Cơ thể là của riêng mỗi người, cuộc sống cũng như vậy, việc chúng ta hiểu được cách dịu dàng đối tốt với bản thân là rất trọng yếu. Những người hiểu được cách tự lắng nghe bản thân, để điều chỉnh nội tâm biết khẳng định trân trọng bản thân và nâng cao giá trị của bản thân sẽ bớt đi rất nhiều áp lực. Nếu đã biết tất cả mọi người đều là hư ảo, sao chúng ta còn phải cố chấp vào chúng để đánh mất đi sức khỏe cùng hạnh phúc đáng quý của mình? Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ vận trình tử vi tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, 6 tháng cuối năm âm lịch, năm Quý Mão 2023. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để cải biến vận trình của mình, được hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.